điểm mạnh điểm yếu của em là gì giờ dạ, điểm mạnh của em thương người lắm thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương á là em khóc luôn đó. còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao miễn bình luận <laughs> mời bạn nữ mời bạn nam rồi ngồi đi bạn rồi mời em giới thiệu về mình à dạ em chào chị cát tường Em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia à, Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thi à, Năm nay em 32 tuổi à, Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh à, Hiện tại em đang làm trợ lý à, phòng kinh doanh của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh à, Xin chào anh Quyền Linh, dạ. à, chào chị Cát Tường và chào bạn Thi và chào toàn bộ quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Văn Duy, à, năm nay em 34 tuổi Em à, nhà ở à, Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở ờ, công việc của em là kỹ sư dịch vụ ờ, cho một công ty ờ, kinh doanh về xe cơ giới công trình. Bạn có nói cụ thể cái nghề của bạn là gì? Công việc của em là bàn giao thiết bị rồi hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng. Xe công trình là xe cơ giới hàng nặng. À tức là mấy cái xe cẩu, xe đồ dạ, đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Chà, dạ, hai bên này cũng có thể hỗ trợ với nhau được nè. Thì có gì đâu xe du lịch hư lấy xe cẩu tới cẩu về. <laughs> Hợp lý rồi mình giới thiệu một chút xíu về à, bản thân mình đi em điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn theo mọi người nhận xét á thì em là một người sống rất là tình cảm khi mà tiếp xúc ban đầu á thì có thể là em khó gần qua một khoảng thời gian em có thể làm bạn với bạn đó thì em mới thân thiện được với bạn đó chứ em không thể mà vồn vã được lúc đầu nghe bạn gái nói như vậy bạn cảm thấy như thế nào thì em cũng ờ, là một người như vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì giờ dạ, điểm mạnh của em thì ờ, thương người lắm thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương á là em khóc luôn á còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương sao những hoàn cảnh không đáng thương thì không thương. mình không có miễn bình luận <laughs> sao nữa bạn còn gì nữa điểm mạnh điểm yếu à, về việc nhà thì em đều biết làm hết ví dụ như là giặt đồ phơi đồ lau nhà quét nhà nấu ăn cũng biết chút chút à coi như làm hết rồi đúng dạ. không sửa chữa đồ cũng làm được hết à, giỏi anh linh ơi hả hồi nãy em có nghe anh bên đó nói là ảnh rất dễ mau nước mắt nhưng mà có một cái em muốn hỏi ảnh là ảnh ờ, ảnh có thể nói rõ hơn phía sau này mà gặp ai ảnh cũng thương thì cũng không có được đó đúng rồi sao em trả lời đi cưng ơi thì thi ơi anh thương người này là em cũng hay xem như chương trình như là à, vượt lên chính mình anh dạ thì mình thấy có những cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn thì khi mà ờ, đài truyền hình làm cái phóng sự về họ thì có những lúc mình thấy họ khổ quá mà sao họ vẫn cố gắng được thì tự nhiên lúc đó không hiểu không biết sao mà nước mắt mình cứ chảy xuống hoặc là đi ra đường thì mình thấy những đứa trẻ hoặc những người già người ta đi bán vé số hoặc đi ăn xin đó, thì mình cũng thấy thương họ lắm cũng cố gắng mua cho họ một hai tờ vé số gì đó đây là cái tâm đó em cái này là dạ. thương người là thương vậy. gì chứ không phải gặp cô nào đẹp cũng thương đâu gặp mấy cô gái đẹp có thương không em dạ thương chứ chị hả thương luôn hả nếu cô khổ là dạ. cũng là người đó <laughs> nói vui thôi cái này là cái uh... ta xác định rõ ràng chứ đâu phải gặp ai thương đâu tình yêu thương là dành cho những người có hoàn cảnh ừ. khó khăn mình dạ. cảm thấy mình đồng cảm mình thương đó dạ. yên tâm chưa dạ không biết bạn có kinh nghiệm gì tình trường nào không em có một mối tình um, cách đây cũng 5 năm rồi em cũng đã thành vợ thành chồng rồi bọn em đã ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi anh có con cái gì chưa em ờ dạ em có đứa con trai 4 tuổi rồi chị nhưng lý do tại sao chia tay vậy em bọn em lúc mà quen nhau thì cũng quen vội vàng á thấy hợp tuổi nữa thì sao biết hợp tuổi dạ thì bên gia đình bên ờ, bạn ờ, bên vợ cũ nói vậy được có một tháng thôi bọn em cưới nhau rồi vội vã quá ha hoàn cảnh của bạn trai như vậy thì em có cảm nhận như thế nào trước khi em muốn có một vài câu hỏi với bạn nè rồi em hỏi đi anh cho em hỏi là hiện tại giữa anh và cái chị đó có còn bạn bè hay là đã cắt đứt luôn anh à vẫn thường liên lạc em tại vì à anh vẫn ờ, hay thăm nuôi con anh á à hiện tại thì con anh đang sống với anh hay là sống với chị anh ừ sống với chị đó người đó có gì chưa mà vợ của em thì cũng mới lập gia đình rồi rồi khỏe <laughs> lo quá nghe liên lạc là vì đứa con mắt ruột á liên lạc đây là vì mình có đứa đứa con chung thì phải liên lạc đúng rồi làm cha làm mẹ thôi người ta cũng có gia đình <laughs> rồi cũng yên tâm em không có gì đâu em em muốn hỏi gì nữa không em hỏi đi cho thỏa mãn thôi chị có gì em hỏi riêng tại mặt em chị thấy còn hoang mang dữ lắm luôn á ừ. mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào T cao từ một mét bảy trở lên có luôn không mập không bụng bự có không có luôn có là có bụng bự hay là không người ngồi kế bên nó có bụng bự có là có theo yêu cầu của em không em thấy anh linh là cũng Vừa. mút rồi không có bụng bự đâu anh đừng lo gì nữa em dạ không hút thuốc có không em dạ không anh à không luôn nữa là không gia trưởng trong một mối quan hệ á, thì nếu mà phát sinh chuyện gì hay là như thế nào thì phải nghe ý kiến của hai bên chứ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của người đó lên em ừ. em không thích được không em dạ được cái này em có kinh nghiệm rồi có kinh nghiệm rồi giờ nói chung chung đi có một cái người thần tượng nào người hình mẫu nào không nói cho nó gọn luôn đi hình tượng người mẫu á, thì em không có đâu tại vì mỗi người một bản tính khác nhau ừ. nhưng mà về người đàn ông của gia đình á thì em nghĩ là em thần tượng anh linh à. rồi bên nhà trai thì sao bên nhà trai đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào nhất là biết làm việc nhà biết nội trợ à, biết quan tâm chia sẻ đó, ờ, cho nhau Ừ. ờ không có hay cằn nhằn chịu thương chịu khó thì thì rất là tốt có cái điều gì ờ, em không thích ở người phụ nữ nữa không Ừm, em không thích ờ, người phụ nữ ờ, dạ chào chị Ừ, chào em em. không thích người phụ nữ ghen tuông mù quáng nhiều chuyện hay gì đó công việc mình ổn định không em Ờ, công việc của em thì cũng tương đối ổn định ờ, nhưng mà em hay đi hay đi công tác tại vì xe thời thường là ở các cái tỉnh ờ, nhanh thì hai ba ngày còn lâu lâu thì cũng phải cỡ hai tuần cái hướng lập nghiệp của mình sau này là mình có định phát triển ờ, cái ngành nghề của mình hay phát triển kinh doanh cái gì thêm không em trước mắt là làm mình làm tốt về bên kỹ thuật đó được thì mình sẽ tập trung thêm bên bán hàng nữa thì để mình cải thiện cái thu nhập của mình mình phải phấn đấu gấp đôi người ta nha dạ, dạ. chúc em sớm thành công cảm ơn chị rồi rồi đến quan có vài lời với đàn gái thôi chào em một anh chàng có vẻ không được may mắn lắm à, trong, tình, tình yêu duyên. anh nghĩ rằng à, anh ấy cũng đã đủ chín chắn nhìn lại chặng đường vừa qua đây là một người anh nghĩ rằng rất là hiền dễ thương quan điểm của em á cái việc mà một người họ đã từng ly hôn một lần á em thì cũng không định kiến về cái việc đó lắm em quen một người em muốn một người đó là chững chạc trưởng thành và nếu mà một người họ đã từng gãy đổ một lần thì có thể là họ sẽ nhận biết được là họ khuyết ở chỗ nào để có thể là họ sẽ không có đi vào vết xe đổ đó nữa rồi dạ. cảm ơn những suy nghĩ chín chắn của em thay mặt đàn trai cảm ơn em tốt mình nghe thêm ý kiến của người thân đi hôm nay em đi với ai dạ em đi với à, mẹ với chị và bạn của em à có mẹ với chị nữa xin chào à, quyền linh và các từ dạ chào cô ạ dạ. chào cô tính tình đây thì cô thấy là cũng được ừ, Con cái là cô đi làm việc đi xa quá là không biết <laughs> dạ con dạ, chào cô cái việc đi công tác xa là cũng đi cùng nhiều người cùng nhiều đồng nghiệp nữa không phải đi mình con cô ạ à. lâu nhất là mấy ngày dạ lâu nhất thì cũng ờ, khoảng ờ, một tuần đến hai tuần dạ thưa cô ờ, con cũng thường đi công tác xa dạ thường thì cũng đi cả tháng hai tháng đó mà cô <laughs> dạ. quan trọng là bản lĩnh đó cô Thi ơi, mẹ thấy bạn trai thì cũng được đó nhưng mà tùy quyền quyết định của con rồi mẹ ơn hiền cô. quá rồi cảm ơn cô Nhìn mẹ hiền và phúc hậu nữa. em đi với ai À, dạ hôm nay em đi với lại chị gái và em em họ chị ruột ha dạ chị ruột dạ con chào cô ạ à. à, chào anh linh chào chị tường ạ à. à, thì đầu tiên thì à, à chào em thi nhìn em thì à, rất là xinh rất là dễ thương chị cảm ơn em là em thông cảm với cái hoàn cảnh của duy nhà chị hôm nay đến đây chị rất là lanh tanh bởi vì à, mình không có lăn tăn là về tính cách của nó hay là về à, công việc hay là này kia nhưng mà chị lăn tăn là có thể là bạn gái sẽ không có thông cảm với hoàn cảnh của duy nhưng mà à, khi mà nghe em nói thì chị rất là vui hai em mà đến được với nhau thì tốt còn không đến, đến được với nhau thì làm bạn với nhau cũng được à, chị vẫn cũng xem em là em và em có thể xem chị là chị rồi bây giờ thì để cho hai bạn gặp nhau ít phút kéo màn, kéo màn lên nào hãy chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ hai bạn nhé đây có mua hoa tặng em dạ. em có cảm giác nhận gì về anh không dạ thì à, em cảm nhận anh là một người à, bình điềm đạm chân thật ừ anh thì thấy em cũng dễ thương um, thì cho anh hỏi là là em có cái sở thích gì không? sở thích của em thích nhất là em thích đi du lịch một năm em đi khoảng à, năm sáu lần là được rồi ờ đi đâu đi năm sáu lần năm dữ vậy em tiền đâu đi nhiều vậy em dạ không có tiền thì mình đi xa không có tiền thì mình đi gần vậy đi chừng vài cây số cũng đi du lịch vậy <laughs> sở thích của anh đó là à, sửa chữa xe cộ rồi à, trồng hoa ừ. nhất là hoa phong lan này anh thích dạ. trồng lắm hoa này có phải anh trồng không à không cái đó ờ, anh nhờ khác chồng anh thích sở thích anh là thích đưa những người đi du lịch à, anh cũng thích đi du lịch nữa nhưng mà à, đặc biệt là đi mà bằng xe máy thì anh thích rất là thích à nhà đi phượt ha thường cuối tuần anh hay làm gì mà ngày xưa thì anh hay dành cuối tuần là à, đọc sách này nọ nhưng mà bây giờ thì à, nếu mà cuối tuần anh ở đây thì anh có thể anh về vũng tàu anh thăm con anh chạy xe ôm <laughs> cũng hơi bất ngờ chạy xe ôm ờ, công nghệ á xe công nghệ ngày chạy cũng nhiều lắm em ngày kiếm ba triệu cũng được á à xe này miễn phí luôn không anh ừ, ừ đó tất nhiên rồi em dạ ồ <laughs> anh nãy em có nghe anh nói là anh hay đi công tác đúng không đúng rồi xe nó không có bị hư hỏng gì á thì mình cứ ở đây thôi tức là không phải là ngày nào cũng đi dạ đúng nào rồi. có xe hư mới đi dạ xe, xe hư hoài <laughs> dạ xe hư nhưng mà nhiều khi công ty cũng phải sắp xếp lưng phiên nhau á đúng rồi chứ không phải ai bắt đi hoài đâu đặt mình đi không mà xe hiện đại giờ nó ít lắm em ơi cũng hơn hai năm rồi anh cũng không quen ai mình anh em mình gặp nhau thì cũng là cái duyên rồi anh cũng hy vọng là anh em mình có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm thì lúc đó em sẽ hiểu hơn về anh anh mong là à, em sẽ không ngại với cái hoàn cảnh của anh Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn Nào chúng ta có 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời gian Cho anh bắt tay với em gái thế nào chị lo anh ngưỡng mộ em đấy một cái người rất bản lĩnh chị biết ừ. là em còn rất nhiều cái suy nghĩ lăn tăng ở trong rồi. trong đầu chị biết và chị cảm nhận được điều đó nhưng mà em đã vượt lên được điều đó và nắm bắt cái cơ hội của mình hai bạn nắm tay nhau đi hy vọng với cái cái ờ, cơ hội đầu tiên ngày hôm nay là cái duyên mẹ ngồi đây đúng không cũng ờ, hơi ờ, lo lắng chút xíu con nghĩ là cái bấm nút đó là đúng nữa cô ạ à. có thể hai bạn ấy sẽ tìm hiểu nhau điều gì đến sẽ đến đầu tiên ta hãy là những người bạn với nhau và sau đó tình yêu nó đến thì con nghĩ hôm nay là một ngày rất đẹp đấy mặc dù à, chúng ta không xem bói <laughs> dạ à, tặng hai bạn những vé xem phim à, chúc các bạn sẽ có thời gian lãng mạn à, xung quanh những cụm rạp xem phim Cinebox 212 lý chiến thắng nha à, anh linh có nói là điều gì đến sẽ đến đúng không thì um, vô tình hôm nay là trong cặp em nó có một cuốn sách cũng tựa là điều gì đến sẽ đến và em sẽ em muốn tặng cho bạn đó dạ cảm ơn chị gái đâu và tất cả khán giả trường quay cũng như khán giả xem truyền hình cũng đang rất lo em cảm ơn chị điều gì đến sẽ đến với bạn nhé gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax đây là máy nước nóng à, hiệu Santong gửi tặng cho bạn đây là máy nước nóng à, hiệu à, Alatic à, tổng trị giá của bộ hai máy nước nóng này là 7 triệu đồng hy vọng rằng chúng ta sẽ xài chung đó mà tại vì anh bên đó anh không thấy đó chứ ừ. lúc bên đây là em theo dõi là cổ có rất là nhiều cái suy nghĩ anh hiểu có nghĩa là cổ chưa phải là một trăm phần trăm là đúng rồi bấm đâu chỉ cũng có bảy mươi phần trăm thôi cũng phải băn khoăn với trước khán giả truyền hình cả triệu người và gia đình nữa chứ bộ có khi là những người trong gia đình cũng không muốn cô gái ấy bấm và trong trái tim ấy cũng đôi khi cũng chợt nhận ra rằng là cũng không nên bấm nhưng hình như có điều gì đó nó rất thiêng liêng đến cô ấy trong những giai, giai đoạn gọi là quyết định và cô ấy đã quyết định đúng xin cảm ơn cái quyết định đó